chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu dành riêng cho anh em làm tay cái nhé thì cái bộ hột tài xỉu này là rất là nhiều anh em làm tay cái anh em đã tìm mua cái bộ hột này nhưng mà anh em chưa tìm ra hay là anh em không thể nào tìm thấy được cái bộ hột tài xỉu này tại vì là cái bộ hột tài xỉu này nó rất là hiếm đấy nó rất là hiếm thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy thì cái bộ hột tài xỉu à, này tôi đã đặt tên cho nó là bộ hột tài xỉu vip nhé đặt tên cho nó là bộ hột tài xỉu vip thì cái bộ hột tài xỉu này tôi cũng đã làm qua và chỉnh sửa qua để cho anh em đi lắc tài xỉu nó có độ hiệu quả cao hơn đấy thì thứ nhất là cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đi theo ý muốn của anh em là như thế nào anh em à, muốn lắc tài hay là muốn lắc xỉu hay là anh em muốn giữ hột giữ tài giữ xỉu thì cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em bằng cái cách lắc mà tôi chia sẻ cho anh em khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu vip này nhá thì à, anh em sử dụng nó anh em đi lắc thì à, nó rất là hiệu quả Đấy, thứ nhất là cái bộ hột này nó đi rất là đều nhá nó đi rất là đều Đó xuống xỉu Đấy. bão hai Đấy. lên tài xuống xỉu lên tài Đấy. xuống xỉu đúng không anh em Bột này thì đi rất là đều Đấy, đi khá là đều cho anh em đấy thì cái bộ hột này khi mà anh em muốn giữ được cái hột tài xỉu vip này thì là anh em uh, sở hữu cái bộ hột này tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé đây tôi sẽ giữ cho anh em này một hai sáu một ba sáu hai ba bốn một một ba một hai năm đúng không anh em khi mà anh em không cần anh em giữ nữa hãy cho lên tài cho lên tài thì à, lên tài Đấy, lên tài đúng không thì cái cách mà anh em giữ tài thì nó cũng như cái cách mà anh em giữ xỉu thôi Đấy. nó chỉ có một cách lắc như vậy Đấy. thì anh em à, sở hữu cái bộ hột để thì anh em về anh em tập với cái bộ hột này thì là anh em có thể là à, rút ra cho mình Đấy những cái cách lắc riêng để anh khi mà anh em đến sân chơi thì anh em à, có thể anh em lắc theo kiểu của anh em Đấy. chung theo kiểu của anh em nữa thì là nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ đa dạng hơn khi mà anh em đi lắc nó sẽ không bị lộ nhá Đấy. thì đây chính là cái bộ hột ờ, tài xỉu ờ, vip mà tôi muốn chia sẻ cho anh em Đấy, anh em nào mà muốn sở hữu Đấy, anh em là muốn sở hữu mà anh em bấy lâu nay anh em vẫn chưa tìm được cho mình hay là chưa tìm thấy được cái bộ hột tài xỉu này thì anh em cứ liên hệ với tôi nhé. đó thì cái bộ hột này thì nó hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em nhá thì uh, giờ tôi sẽ so sánh cho anh em cái bộ hột tài xỉu vip nó khác với cái bộ hột tài xỉu thường là như thế nào nhá đây chính là cái bộ hột tài xỉu thường đấy thì so sánh với nó luôn đó là cái mặt hột cái mặt hột của nó đấy thì anh em thấy cái mặt hột của nó nó sẽ nhỏ hơn so với cái à, của cái bộ hột tài xỉu thường nhé thì uh, anh em so sánh này đấy, đây chính là bộ hột tài xỉu vip và bộ hột tài xỉu thường đấy, anh em thấy cái uh, chất hột nó cũng đẹp hơn rất là nhiều đấy, mặt hột